đây là ngoại thất ở bên ngoài của bếp đây những lỗ lưới phía sau á <clears throat> và bên dưới bếp á thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn biết được thiết kế đây có lò nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể ờ, sử dụng cũng như là vệ sinh rất là tiện lợi các bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian và công sức để mà đốt lửa than thì cái tính năng đầu tiên á, ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở ở đây cùng lúc là cả ba bếp đây đây tôi sẽ mở là hai bếp nấu và một bếp nướng đây đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp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 ba bếp đều đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mà thay thế cho hai đĩa nồi đây ở điều kiện bình thường á <clears throat> thì que cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ mà yêu cầu bên dưới đĩa nồi chúng ta là nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á, thì các bạn lưu ý á, là các bạn chỉ nên sử dụng những loại nồi mà nó có đáy dày thôi khuyến cáo các bạn là không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì những cái loại nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được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 bếp sử dụng ờ, nguồn 3V hoạt động bình thường cả hai bếp đều đã ờ, tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì ờ, nó đã giảm nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi đây là 270 và bên phải của tôi là 300 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 đây bếp bên phải đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng rất là phù hợp với cái dòng bếp công nghiệp này đó là cái dòng van Namilus 345S này thì cái dòng van này đó, nó sẽ tiết lưu cái lượng ga ổn định hơn là những loại van khác ở bên cửa hàng chúng tôi á, bán hỗ trợ khách hàng với giá là 130 000 thôi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 đối với dòng bếp từ Nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm đầu tiên á đây là bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn sử dụng á, nó sẽ rất là bền và thứ hai á, nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế nhiều khách hàng đã sử dụng cho biết á thì nếu một à, gia đình các bạn á, nếu mà có bốn người á, một ngày các bạn nấu ăn hai buổi thì một bình ga á, nó sẽ có giá vào khoảng là 320 ngàn thì các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi đến 3 tháng thì tức là trung bình mỗi tháng á, các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga thôi và cái thứ ba á, nó rất là an toàn